hàng nghìn vụ vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn ra mỗi năm. Song hành với tình trạng này là hàng ngàn vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh mạng của con người xảy ra khắp các địa phương trong cả nước. Có thể nói, chưa bao giờ tình trạng nuôi trồng và sản xuất thực phẩm kém chất lượng rồi đưa ra thị trường tiêu thụ lại nhiều và trở thành mối lo lắng của toàn xã hội như hiện tại. Làm thế nào để ngăn chặn vấn nạn này? Thêm một lần nữa, Câu hỏi này lại đặt lên vai mặt trận Tổ quốc và các thành viên trong quá trình thực hiện vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Mới đây, kiểm tra xe khách Hoàng Long, biển kiểm soát 79D5636, di chuyển theo hướng Bắc Nam. Ngoài hàng lậu, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ hơn nửa tấn thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Còn đây là xe khách Bình Định, chở theo cả tấn thịt lợn bốc mùi hôi thối đang trên đường đưa ra Đà Nẵng để tiêu thụ. Nếu không bị ngăn chặn, thì số thịt thối này sẽ có mặt trong bữa ăn của hàng nghìn gia đình. Phát hiện thịt thối, nhưng cảnh sát giao thông chỉ xử phạt theo luật giao thông đường bộ, rồi bàn giao cho cảnh sát môi trường tiêu hủy. Khung xử phạt không đủ sức để gian đe các đối tượng vi phạm pháp luật. Thực phẩm bẩn trong thời gian gần đây thì nó cũng có nhiều diễn biến là có cái sự là, là, là, là, là tan nhiều và và bên cạnh là có cái việc tăng nhiều về cái số lượng cái tần suất vận chuyển thì ờ, những cái nhà xe người ta vận chuyển người ta cũng cần tinh vi hơn người ta có cái thủ đoạn tinh vi hơn mà cái này thì đa số phương tiện mà vận chuyển những cái loại hàng hóa thế này nó thì chủ yếu là xe khách các địa phương ở miền Trung hầu như đều bố trí trạm kiểm dịch thú y dư luận cho rằng các trạm này chỉ kiểm định trên giấy để thu phí là chính thịt bẩn lưu thông khá phổ biến nhưng hiếm khi cơ quan này chủ động phát hiện đại diện tri cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm cho rằng để hạn chế tình trạng này thì phải giải quyết từ gốc, có nghĩa là phải triệt tiêu ngay từ điểm xuất phát. Trong cái luật an toàn thực phẩm thì đã có quy định là nguyên tắc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm là quản lý theo chuỗi thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng và sự phối hợp liên ngành cũng rất là quan trọng. Lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương thừa nhận việc phát hiện và xử lý các sai phạm về an toàn thực phẩm là hết sức khó khăn nếu như không có các lực lượng chức năng khác cùng vào cuộc như là công an hay là cục an toàn vệ sinh thực phẩm thì lượng thực phẩm bẩn tràn ra thị trường còn nhiều hơn rất nhiều. Do cái lợi nhuận mang lại từ cái việc làm ăn phi pháp là rất lớn. Do vậy thì các đối tượng làm ăn phi pháp thì không từ bất cứ một phương thức thủ đoạn nào. Từ vấn đề uh, môi trường cán bộ, rồi vấn đề thay đổi cách thức hoạt động, rồi theo dõi các cái, cái lực lượng kiểm tra kiểm soát để mà vi phạm pháp luật. Cái vấn đề thứ hai ấy, thì cái nguồn lực hiện nay của quản lý trường của chúng ta thì vẫn đang còn hạn hẹp và mặc dù là các ờ, cấp các ngành đã quan tâm nhiều trong thời gian qua nhưng mà đánh giá chung tôi thấy vẫn là nguồn lực của chúng ta hạn hẹp có thể nói chưa khi nào tình trạng sản xuất tiêu thụ thực phẩm bẩn lại nhiều và khiến cho xã hội trở nên bất an như hiện tại trên hình ảnh là hàng tấn hành tươi đang được người dân làm sạch bằng nước thải đen kịt rồi đem đi tiêu thụ. Một phần trong số này còn được đóng gói rồi đưa vào siêu thị. Không chỉ có hành, nhiều mặt hàng nông sản khác cũng đang được sản xuất một cách không đảm bảo an toàn như vậy. Thậm chí, người ta còn dùng cả hóa chất độc hại như vàng ô để nhuộm màu tẩy trắng cho măng, một món ăn thông dụng trước khi đem đi tiêu thụ. Nguy hiểm hơn, khi người tiêu dùng nghi ngờ rằng thực phẩm là mè đen họ mua ở chợ đã được dùng lõi pin để nhuộm màu. Liên tiếp các vụ vi phạm về an toàn thực phẩm bị phát hiện đã khiến người dân không khỏi lo lắng tôi à, lấy cái nước lần thứ nhất lần thứ hai là tôi chế tôi chắc ra trong hai cái thau à, nhỏ ấy. Đó, rồi tôi để đó 3 tiếng sau á lắng xuống dưới đáy thau á là một cái lớp ừ, đen đen kịt đấy. Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm xảy ra ở nhiều địa phương. Ngành nông nghiệp thì đã có chế tài xử phạt những vi phạm này nhưng lại chưa đủ sức gian đe. Nếu xác minh đúng là có những vi phạm đấy thì xử lý theo đúng những quy định sẽ phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng đồng thời là hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động sản xuất chế biến thực phẩm từ 4 đến 6 tháng tịch thu và tiêu hủy những sản phẩm vi phạm từ đầu năm đến nay thì lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý gần 10.000 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm. À, lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường cũng cho rằng mặt trận cấp cơ sở là một lực lượng hết sức quan trọng trong việc phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm nhất là trong khi mà mặt trận đang đẩy mạnh ờ, phát huy vai trò giám sát của mình. Cái sự ờ, phát hiện, tham gia phát hiện của người dân, trong đó có cái cán bộ mặt trận cơ sở cũng rất là tốt. À, tuy nhiên ờ, vấn đề xử lý như thế nào thì luật pháp quy định rất rõ. Chính phủ quy định là hành vi vi phạm, thẩm quyền xử lý và mức độ xử lý như thế nào thì do chính phủ quy định. Do vậy thì cái việc tham gia của mặt trận cơ sở các cán bộ đấy tôi cho ở dừng lại ở hai vấn đề thứ nhất là giúp cho các lượng chức năng phát hiện các hành vi vi phạm à, sẵn sàng tố giác những cái hành vi phạm đối với lực lượng chức năng vấn đề thứ hai à, nếu có thể được thì có thể giám sát một số vụ việc một số những vấn đề mà, mà các lượng chức năng triển khai Làm thế nào để công tác phối hợp, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan liên quan đạt hiệu quả hơn nữa? Đây cũng là nội dung của hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm vừa được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Theo kế hoạch, thì các tiêu chí về an toàn thực phẩm sẽ được đồng bộ với tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh. Các bộ, ngành liên quan phải xây dựng và ban hành tiêu chí cụ thể về an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị, địa phương để ban hành vào quý 3 năm nay. Đặc biệt, khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra giám sát về vấn đề an toàn thực phẩm, phải mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp tham gia. Tuy nhiên, theo đại diện các bộ, để kế hoạch này thực sự có hiệu quả và thực chất, thì còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Một trong những cái điểm yếu nhìn nhận thẳng vào cái vấn đề an toàn thực phẩm, đó chính là công tác thanh tra và xử lý các vi phạm. Xin báo cáo với các đồng chí mỗi một năm theo báo cáo tổng chung của tất cả toàn quốc ấy, thì vào khoảng 500 ngàn cơ sở chúng ta có thể tiến hành thanh tra. Thế nhưng mà cái mức độ xử phạt ấy, thì lại không phải là nhiều. Đối với các nước ấy, người ta coi cái thanh tra an toàn thực phẩm đặc biệt quan trọng. Bangkok có khoảng độ 5.000 thanh tra an toàn thực phẩm và người ta có quyền đóng cửa bất cứ cái cơ sở nào mà khi anh có vi phạm. Thế nhưng Việt Nam hiện nay nếu mà tính tổng thanh tra kể cả ba ngành nông nghiệp, công thương và y tế thì con số này cũng hoàn toàn là khá nhỏ. Nói về thanh tra và kiểm tra về an toàn thực phẩm thì gần như là dứt khoát là bỏ luôn cái thanh tra theo kế hoạch bởi vì thanh tra kiểm tra theo kế hoạch không có tác dụng không có tác dụng ừ. cho nên hầu như chúng tôi bây giờ chỉ đạo năm 2016 này là không có thanh tra kiểm tra theo theo kế hoạch mà chỉ có thanh tra đột xuất thôi bởi vì rất nhiều tốn rất nhiều tiền đi và các đoàn đi nhưng mà hoàn toàn không có kết quả gì cả đối phó hết mình ở từ nông dân mình ra mình biết khi mà hô giá là là là cũng đăng ký vô là là là siêu thị cũng cam kết rồi thế mà giá một cái là là cao lên một cái là là phải quy động hết toàn bộ cái khu vực đó không biết là là có phân thuốc có đạt tiêu chuẩn hay không mà cũng ký là cũng cũng cũng đem lại cân đông đo điểm rồi vào lên vô siêu thị hết Đó là cái này là không không thể nào là, là giám sát kiểm kiểm tra được này báo cáo với chủ tịch là là em về quê là em thấy cái chuyện này rồi. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm giảm bớt sự trồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như việc làm thế nào để công tác giám sát của mặt trận, của nhân dân được phát huy vai trò hơn nữa trong cuộc đấu tranh bài trừ thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng. Bộ Chính trị nêu ra rồi, các đoàn thể chính trị xã hội là người chủ trì đi giám sát được việc này. Còn cả cái hồi khác ấy, không có được cái cơ chế này thì phải phối hợp với chỗ mặt trận chúng ta là chia việc chứ nếu không là chỉ có đi cùng tham gia với mặt, ờ, mặt trận không thì tôi cho cho rằng là hiệu quả không cao chúng tôi cũng rất mong muốn làm sao chúng ta phải xã hội hóa ờ, cho cái hoạt động này nhiều hơn nữa bởi vì các tổ chức xã hội và các cá nhân trong xã hội hiện nay thì người ta rất quan tâm đến cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm à, nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ vận động được nguồn lực chứ không phải chỉ trông chờ vào cái nguồn kinh phí của nhà nước Tại hội nghị thì Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gửi một thông điệp đó là xã hội cần lên án những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Người Việt Nam không sản xuất những ờ, thực phẩm không đạt tiêu chuẩn và người Việt Nam không phải sử dụng những thực phẩm không đạt tiêu chuẩn. Làm sao được cái văn hóa là đừng có đầu độc người Việt Nam thì phải giác ngộ từ từ thôi. Và nếu anh làm phải bị lên án. Xã hội phải lên án và địa phương phải lên án những người nào cố tình vi phạm luật pháp và kiếm tiền mà đầu độc người Việt Nam và người tiêu dùng là phải đến cái trạng thái đó cái đó mới là cái áp lực của xã hội là lớn nhất chứ không có công cụ nào đến đó đếm được 10 triệu người dân Việt Nam sản xuất đâu ạ Đấy, như vậy nó là một cái đặc điểm là vận động thì là toàn năm tổ chức chính trị xã hội và liên minh hợp tác xã vận động để cho phủ hết tất cả các hộ đúng không ạ còn là chế tài giám sát thì theo kế hoạch nhưng mà cái quan trọng nhất là phải khơi dậy cái tòa án lương tâm là chúng ta không đầu độc mình mà đầu độc người láng giềng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, trong năm nay sẽ tập trung xây dựng cơ sở pháp lý, tập huấn cán bộ, tổ chức giám sát thí điểm để triển khai rộng rãi kế hoạch hành động từ năm sau. Ngay trong chủ nhật tuần này, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân sẽ dẫn đầu đoàn công tác tới thăm và làm việc với tập đoàn Vingroup về sản xuất và tiêu thụ thực phẩm an toàn.